chào các bạn à, hôm nay à, bên à, Rulo Shop à, vừa mới đặt được một cái đơn à, M82A1 loại à, 65 cm cho một khách hàng thì hôm nay à, tiện đây thì mình sẽ review qua sản phẩm cho các bạn ở đây là cái à, vỏ hộp bên ngoài nó rất là đẹp vỏ hộp thì hơn 40 cm tổng thể đây có các cái à, thông số của súng chúng ta đã biết M82 là một trong những khẩu súng bắn tỉa công phá có uy lực thuộc vào loại kinh hoàng trên thế giới. Anh em nào chơi CF thì chắc là không lạ gì loại này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong nhé. Đây là toàn bộ phụ kiện của khẩu M82A1 của chúng ta. <coughs> cái bảng hướng dẫn chi tiết cách lắp ghép đây mình sẽ lắp ghép qua nhanh cho các bạn cùng à, xem xem hình dáng thực tế của cái khẩu súng này như thế nào thì à, mình thấy cái khẩu này đóng gói rất là đẹp đây là thân súng toàn bộ bằng à, kim loại các bạn nhé nước sơn rất là đẹp sơn bóng rất đẹp toàn bộ bằng kim loại hết ok giờ chúng ta sẽ thử đi à, lắp ghép theo như à, hướng dẫn ở đây chúng ta có một nòng súng dài khoảng 40 cm ta sẽ cho vào đây ở đây nó có một cái con ốc con ốc đây một cái con ốc nhỏ các bạn có thể nhìn thấy chúng ta bắt ốc giữ cho chặt cái này okay. tiếp theo chúng ta sẽ có phần à, băng đạn có hai viên đạn đi kèm thôi mình à, sẽ lắp thử cho các bạn xem ờ, ok ta sẽ lắp vào súng ấn vào là xong tiếp đến chúng ta sẽ có một cái à, ống ngắm hai bên đều có hai cái nắp vặn vặn xoay xoay cứ như thật anh em ạ mình sẽ lắp vào đây nhé ở đây nó có cái con à, vít đây này của anh em mới lắp thì anh em à, vặn nhẹ ra để cho nó vào đúng à, phần à. ok sau khi đã lắp rồi thì bên này nó có đi kèm bộ này là một cái tô vít nhỏ để chúng ta có thể chỉnh cái con ốc này cho nó chặt lại một tí ok chi tiết cuối cùng là đó chính là chân đỡ chân đỡ súng ừ, mình sẽ lắp tạm vào đây thôi hai bên mỗi bên đều có một con ốc nhé ok mình sẽ lắp tạm một bên vào để chúng ta đã xong khẩu à, 82A1 kim loại luôn